hướng dẫn các bạn nhuộm tóc trên nền um, tóc hai cấp độ để về một nền chân vụ các bạn nhìn thấy chân tóc rất là đen khoảng độ uh, ờ, 15 phân và ngọn tóc rất là khô và sơ tôi sẽ kéo cái lên tóc này về một ờ, một lần nó uh, ờ, quý vị hãy ra một uh, màu 7.0 màu yêu cầu của khách đó là màu uh, lâu nhẹ Ờ, quý vị pha màu 7.0 cộng với ờ, oxy 9 7.0 cộng 5.3 cộng oxy 9 và các bạn nhuộm là ờ, chia tóc ra làm 4 phần hai phần bên bát và một phần đằng sau các bạn hãy nhuộm cái phần chân đen trước từ cái phần đen này ra đến cái phần này cách chân tóc 1 cm cho tóc đỡ cho da đầu đỡ phải sót thơm này thì vẫn được nhỉ Ủa các bạn nhuộm vào chỗ phần đen trước cách chân tóc 1 cm và cách cái ngấn vàng xuất ừ, sướng chúng ta tiến hành nhuộm chúng ta thay rồi chạy lượn ờ, các bạn chia xuống lớp 2 Cái lớp 2 các bạn đã nhuộm cái phần lớp 3 ba bốn mà các bạn sẽ tiến hành làm sao cho nó hết thì thôi khi nào được 5 10 phút thì các bạn à, chấm chân chấm chân và các bạn kéo cái phần à, sử dụng ít nước kéo nốt cái phần tóc từ phần đen, tóc đen ra xuống phần tóc vàng để làm một cái màu nền thật là đều cô ấy vẫn chạy tốt <laughs> ờ bảo làm gì khênh gì thì bảo ta đâu ta không làm gì được thế chứ nhưng mà làm cười chứ đó ờ, thêm một kiếm tiền mẹ thêm thử nếu các bạn muốn phần tóc có bóng còn hơn thì các bạn có thể cho khênh nặng không thể khênh được nhiều nên à, những quan tiền có thể cho thêm tinh dầu tinh dầu vào cái nọc thuốc này vào cái bát thuốc này để các bạn là làm cho tóc nó bóng và mềm hơn thế là bảo khênh gì chân chân chân tao à làm gì thế vào chân đau mẹ chúng ta chỉ làm cái nhẹ nhẹ chuyện có chân đau mẹ trả vào đấy vịn vào đấy nhỉ nếu mà kiếm tiền là bác vẫn trả thấy kêu mà mình còn đang trẻ mà mình chia vào hai phần đằng sau ra không phải như này mai già vất hết đấy cái chân tông một cm bạn sẽ đều tán đều ra trong cái nhà to thì tôi có đem ngủ được em ngủ đây mà con ngủ ở bạn nhà đấy cho thuê rồi cho thuê á vâng. cho công nhân thuê cho cho mọi người ở với ông bà với vợ chồng em ngoài cho tiện này chạy đi chạy lại Đấy. các bạn hãy cách chân tóc ra một cm cách chân bí vàng ra trái được sau bạn à, nhuộm đằng trước nhuộm phần trước cho có người ở với ông bà có gì Ờ, cái cá lê này nó sẽ làm về về một lần màu Ông ấy thuê bao tiền? Màu lô vàng. Một triệu rưỡi. Nhà to rồi gì ạ? Nhà em có một tầng hay mà. À. Một tầng. Một tầng như nhà em rộng. Gần trăm mét vuông một đấy nó rộng. Phòng khách phòng ngủ hai buồng ngủ rộng. Nhưng gia đình ngon nhỉ? Vâng, gia đình ở đấy. mình trả để ở thì mình để thuê. Cái dân tộc là một... Ờ, thuê để 7 năm triệu. Này khoảng độ từ 10 đến 15 phút nữa các bạn kiểm tra cái, cái soi cái tóc này lên ánh sáng nó lên màu các bạn lúc đấy chấm chân và xịt mũi nước vào cái ngọn này các bạn kéo về một nền thì chúng ta sẽ con em trai à, nhờ con dạy nó đạt thì chị nhuộm à, một lần thì nó sẽ được ra nền tóc rất là đẹp chị em nó ở loanh quanh ở đây vì đây là um, nhuộm với nền tóc này là trên à, ở hết cả nhà một lần một màu nhưng mà trên hai nền tóc các bạn thao tác cho một vâng, lần là xong đấy em trai nhà nào cuông đấy nhà nào mười anh em Bây giờ màu nhà nào mười anh em cơ các bạn nhìn cái phần đuôi này nó là kinh màu rất vàng này nó chắc mẹ mẹ kể trong mọi năm đói này à chắc khả năng là xong rồi bệnh ở trên đâu nhưng mà nhà nó cả bố cả mẹ mất rồi sao nhà chị mất hết rồi mất hết cả bố nó mất năm ngoái chưa đấy à. rất là vàng thì nữa tôi sẽ cắt cái phần này đi và chúng ta bắt đầu tiến hành cuốn cuốn như cái này các bạn cắt ở cái ừ, tầng thấp thôi bốn năm độ dưới thôi Thế chị có hai hai tên à? Ừ. Hai chai à? Ừ. Hai chai thì vất. Nếu em trả hai chai à? Một chai thì cũng vất. Nếu mà một chai là xây được nhà, xong mẹ cho nó to nhỏ xong. Ừ. Hai thằng lại phải thêm gì đất. Thế đâm là vẫn ở nhà nhà thấp. Vâng. Thêm được là tốt rồi. Cũng kệ chứ bây giờ mình đi xây được cho nó chả xây chả xây được mình mua cho nó tí đất rồi nên bài đọc sẵn đúng rồi cái đấy cho chúng nó tính sau nhỉ nuôi chúng nó học đã vậy các bạn đặt từng nước một chia ra lúc đầu nó bằng tôi trải ờ, bằng tuổi luôn cách chân tóc một cm và cách cái chỗ tóc ờ, có màu một cm thì tí nữa chúng ta sẽ kéo về một màu nền đều chảy xong các bạn chảy xong các bạn lật lên để chảy chảy lại một lần nữa cho nó đều màu tóc của dưới lên cái mòm đấy Vâng. Thì lâu không? đây là mình kiểm tra lại chứ không phải là chấm chân Cục chuẩn trâu mà thơm nhưng thơm nó nhiều tiền Chứ làm mình nhiều tiền châu vàng <laughs> đấy châu đấy này châu kiểu gì các bạn cứ trải lần lượt lần lượt cho hết thì thôi và để đến khi 10 15 phút các bạn à, kiểm tra lại à, khi nó đã lên màu rồi thì các bạn hãy kiểm tra lại và lấy cái bình xịt nước ấy, kéo nó xuống cảm ơn các bạn đã xem video nếu các bạn mà cảm thấy video này hữu ích thì hãy đăng ký và chia sẻ cho video của tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều châu châu ít tiền à? biết nào là ít chị châu đấy em mới nhiều tiền châu được cả đôi luôn kết hợp <laughs> đấy, hai vợ chồng tí nữa tôi sẽ um, châu bạn xem kết quả của nhà mình ông mình nhiều tuổi hơn của màu tóc vâng như đang nói là cả hai vợ chồng chịu khó rồi nhá cảm ơn các bạn mình vẫn chịu khó nhưng tại mình không gặp có phải là mình là người không <laughs> mình quá chịu khó mình quá chịu khó nhưng nếu để nói để cách chi tiêu mới cả để mà phải đối nội đối ngoại như bà thông thì ít ừ. không phải như mình mình một trốn bốn quê bốn quê à